Trẻ càng nghe nhiều từ, ngôn ngữ của chúng càng phát triển. Vì vậy, khi chúng ta nói chuyện với trẻ, chỉ nói một vài từ giống như một quả bóng xì hơi, sẽ hữu ích hơn khi sử dụng các câu mở rộng với đầy đủ các chi tiết cụ thể như một quả bóng được bơm căng. Ví dụ, thay vì nói hãy đi ra ngoài, bạn có thể nói Hãy đi ra ngoài để chơi với bạn bè và tận hưởng thời tiết đẹp. Hoặc thay vì nói hãy đến đây, bạn có thể nói hãy đến đây và cha mẹ sẽ chải tóc để con trông thật đẹp ngày hôm nay. Thay vì nói nhìn kia, bạn có thể nói hãy nhìn vào con bướm xinh đẹp đang đậu trên bông hoa màu cam. Làm điều này giúp trẻ học từ mới và hiểu cách sử dụng câu.